niềm thương nước non tình còn đó để thành trong nỗi nhớ một thời giữa phong ba hà tình ai từng qua mong manh con đường dọc nặng nghìa tình đất nước lưng cong bóng chạy qua bao binh lửa dâng dài buổi nắng mưa mà cũng trong cũng sâu thẳm đất hòa thành vân thơ nước non tình con đó để thành trong nỗi nhớ một thời xưa phong bao hà tình ai từng qua mong manh con đường dọc nặng nghĩa tình đất nước lưng cong bóng người thương lặng lại hôm nón sông quang gánh ngươi chẳng thong giống nỗi hái đâu đất được xưa đang ngồi đang trống rồi bóng rơi rồi đàn lạc chạy qua bao binh lửa dâng dài buổi nắng nguyệt hòa thanh vân